nếu mà các bạn gắn liên tục vào bếp như vậy á thì cái tuổi thọ của cục pin nó sẽ giảm đi còn thời gian mà để sử dụng cái pin này á thì nó tầm khoảng 4 à, năm mà ta không cần phải thay pin mới thời gian mà sạc cho mỗi lần thời gian sử dụng cho mỗi lần sạc á thì nó tầm khoảng 2 à, đến 3 tháng tùy vào các bạn sử dụng bếp ít hay nhiều về pin sạc thì tôi cũng có đánh giá về nó cũng sẽ có dấu cộng và trừ cực âm dương á thì tôi sẽ đánh dấu cộng vào trừ vào đây nè để các bạn dễ phân biệt và khi lắp vào bếp thì các bạn sẽ quay cái dấu cộng là hướng ra phía bên ngoài giống như cái hình hiển thị bên trong hộp pin này các bạn mà gắn đảo ngược lại thì bếp nó sẽ không hoạt động còn ở bếp nướng thì nó cũng có tính năng là hiện giờ nướng đây thời gian nướng vào mặc định của nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút tôi sẽ giảm đi một phút để thử bếp nướng bếp bên trái tôi đã khóa ra nè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 ở dưới nấu cơm trên cùng là nấu cháo nha bây giờ tôi sẽ thử tính năng là nấu nước khi mà các bạn thử tính năng nấu nước thì các bạn nên dùng những cái loại nồi á có cái đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm các bạn mà sử dụng những loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó còn ở bếp bên phải của tôi thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là chọn nhiệt độ chiên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 nhưng mà loại nồi đó thì tôi vẫn chưa thấy về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà nhưng mà những loại nồi đó thì các bạn phải thí nghiệm và trên nắp nồi nó có cái lỗ thoát hơi các bạn phải bịt kín lại khi nấu cơm mình phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm thì cơm chín thì nó sẽ tự động tắt bếp đây nước nó đã sôi thì nó sẽ phát ra một cái tiếng bếp đồng thời ngọn lửa nó cũng sẽ giảm lại cho dù cần gạt ga này nó đang ở vị trí là lớn nhất đây nhưng mà cái ngọn lửa nó cũng đã giảm nhỏ lại đó là cái tính năng à, tiết kiệm ga của nó ở đây khi mà đáy nồi có nhiệt độ cao thì bếp nó sẽ tự động giảm ngọn lửa lại thì khi mà có cái tiếng bếp phát ra thì nó sẽ cần thêm 5 phút nữa thì bếp nó mới khóa ra là tại vì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 thì đối với dòng bếp này nó cũng có cái nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox thì nắp che đầu chia lửa nó bằng inox người ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt những loại nắp sắt thì ta sử dụng một thời gian nó sẽ mục chân nó rớt ra và đây là cái loại nắp sắt đây bếp của cái bếp mà sử dụng bằng cái nắp sắt này thì nó đã một chân rớt ra khi sử dụng một thời gian nè còn tác dụng của nắp này là để ngọn lửa tỏa ra không chùm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này làm bếp hoạt động không chính xác thời gian trên ổ cắm hiện giờ của tôi nè giảm xuống còn 3 phút nha bếp đã khóa ra sau cái chế độ là nấu nước sôi thời gian vẫn còn một phút nha tôi sẽ bật bếp bên đây lên để các bạn à, theo dõi đây bếp bên trái tôi đã khóa ra sau cái chế độ nấu nước sôi công tắc ở vị trí mở đây còn à, tôi sẽ thử bếp bên à, phải thời gian hết giờ của nó thì chỉ sau 1 đến 2 giây khi thời gian chế độ cắm hàng giờ này hết nè thì bếp nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga lại đây thù cảm hiện giờ tôi đã hết thời gian chỉ sau 1 đến 2 giây bếp đã tự động tắt lửa và khóa ga rất là an toàn và tiện lợi